cái Đỗ Thượng Thư kia Lúc lên chiều khắp nơi chống đối ta Thật vất vả mới đem người của ta đệ cử lên Vậy mà hắn một hơi phủ sạch Còn chê cái gì mà tài năng yếu kém Đại nhân đừng tức giận Nóng giận chính là nguyên nhân hỏng việc Ngài cần phải bình tĩnh Cái này còn cần ngươi dạy chắc Thù này ta nhớ kỹ Có cơ hội ta nhất định sẽ kéo lão xuống nước Phải để cho những kẻ đối đầu với ta Nhất định không có kết cục tốt <laughs> đại nhân nó phải à, Chuyện gì vậy Người kia Hình như là kiệu của Thái Hậu Thái Hậu Bà ta lại xuất cung Là đi đâu về sao Nhìn phương hướng Có vẻ từ phủ quận chúa thì phải Đại nhân Chúng ta có cần qua đó bái kiến hay không Không cần Chúng ta đi hướng khác À Dạo này trong cung có tin tức gì không Dạ không có gì đặc biệt Ngoại trừ một việc Việc gì theo tin tức tai mắt trong cân truyền ra, thì Thái Hậu dạo này đang tìm kiếm các cô nương hợp cách để tiễn vào cung làm phi. Đưa vào hậu cung sao? Xem ra bà ta vì chuyện nói dối tông đường mà sốt ruột đây mà. Điều tra được có những nhà nào tiến cử con gái chưa? Dạ, hầu như tiểu thư các nhà quan lại, các tài nữ quý tộc đều tự tiến cử cả. Ta nhớ được, Đỗ Thượng Thư hình như có một đứa con gái, phải không? Phải, thưa ngài, nhưng nghe nói tiểu thư này từ nhỏ đã được đính ước Đối phương là con trai bạn thân của Đỗ Phượng Thư lúc còn trẻ, hai bên cũng mến nhau từ nhỏ. Vì vậy, cô gái này không có trong danh sách tiến cử. Là như vậy à, đã vậy, ta phải giúp quan thượng thư một chút mới được. Đại nhân, ý ngài là... Thần nên trọng, bái kiến Thái Hậu. Ninh Khanh gia đấy à, ngươi vừa tan trầu sao? Đúng vậy, thưa Thái Hậu. Thần nhìn Thái hậu có vẻ không tốt Là có chuyện gì sao Thần có thể giúp gì không Ây, ta thì có gì lo lắng Trừ chuyện của Hoàng thượng Hoàng thượng Lúc lên chầu Thần vẫn chưa nghe có việc gì làm khó Hoàng thượng cả Ta không có nói việt nước Ý ta là chuyện hậu cung của Hoàng thượng À cái kia Thần xin cáo lui Hmm. Khân vừa mới định giúp ta, phân ưu, sao chưa gì đã vội cáo lui. Bẩm, nói chuyện hậu cung thực sự rất dễ nhức đầu. Ừ, nhức đầu thì ta mới cần Khân hỗ trợ. Dạ được, Thái hậu cứ nói, thằng xin nghe. Hoàn thượng lên ngôi đã lâu, mà hậu cung thì lạnh lẽo như vậy, ta không thể cứ mặc kệ, làm như không thấy được ta sẽ xem xét lý lịch của một số cô nương, cũng chọn được vài người, nhưng vẫn chưa có ai làm ta hài lòng. Việc này thật ra thằng có thể đề cử một người, chỉ là không biết như vậy liệu có ổn không thôi. Là ai? Khanh mâu nói xem. Con gái của Đỗ Thượng Thư. Chào ơi, người làm sao vậy? Con gái ta ta là có chuyện gì khiến người khó xử thưa cha có thánh chỉ muốn con tiến cung à chắc lại là đòi con vào để đánh đàn làm thơ với các quận chúa đây mà có gì đâu mà cha phải lo không phải lần này là muốn con vào cung làm phi hả sao sao lại có thể như vậy cha chuyện này là sao con thậm chí còn chưa tiếp xúc với hoàng thượng mà đây không phải là ý của hoàng thượng mà là quyết định của Thái Hậu Nhưng sao Thái Hậu lại biết con Còn hôn ước của con với Thiên Ca phải làm sao Ta đoán là có kẻ châm ngòi chuyện này Đang cố ý hãm hại gia đình chúng ta Vậy phải làm sao đây cha Nếu không chúng ta đi cầu hoàng thượng đi Không được Thánh chỉ đã ban xuống Bây giờ mà đi cầu hoàng thượng Khác nào nói rằng chúng ta đang bất mãn Không vừa ý với hoàng gia Nhất định sẽ để đám tiểu nhân kia thừa thế hại người ừ, Việc đã đến nước này cũng chỉ còn cách cam chịu thôi con à Nhưng cha à Cha biết Ta biết con muốn nói gì Nhưng nếu kháng mệnh Thì không chỉ là gia đình ta Mà còn liên lụy đến cả gia đình bên kia nữa Ôi, Con gái à Con biết rồi Con sẽ nghe theo lời cha Con sẽ không vì bản thân mình Mà ích kỷ với mọi người đâu Thật khổ cho con Con gái Cha đừng lo lắng Mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi Giờ con đi dạo một chút Được rồi tranh thủ thăm thú một chút. Vào cung rồi, muốn ra ngoài cũng khó lắm. Chị có thơ à, cô có muốn đi thuyền dạo không? Chỉ cần một đồng là có thể đi dạo quanh hồ một vòng rồi. Tôi nhớ, bình thường chỉ có 5 hào một vòng thôi mà. Sao lại tăng giá rồi? À, đấy là bình thường, còn bây giờ là mùa sen nở, người ta đi xem nhiều lắm, nên chúng tôi phải tăng giá thôi. Các người cũng biết làm ăn quá ha. Tiểu thư lên thuyền chứ, cô xinh đẹp như vậy, tôi lấy giá gốc cho. Tốt, nhưng không cần giảm giá đâu, chút tiền ấy tôi vẫn trả được. Hả? Vậy cảm ơn tiểu thư, cô thật là tốt bụng quá. Kế hoạch thế nào? Bẩm đại nhân, đã sắp xếp tốt, đảm bảo con đường đó sẽ biến mất vĩnh viễn. Tốt lắm, để xem lão già kia sẽ giải thích thế nào về việc con gái mình biến mất. Đến lúc đó, ta chỉ cần thêm chút miệng lưỡi, nói rằng lão để con gái bỏ trốn. Vậy là có thể khép tội lão rồi. Đại nhân, nếu như hoàng thượng không trách tội hắn thì sao? Hoàng thượng tất nhiên sẽ chăm trước, nhưng không phải còn có thái hậu sao? Tuy nói thái hậu không tham dự vào việc triều đình, nhưng quyền y vẫn là có đấy, nhất là chuyện liên quan đến chọn phi tử Chẳng lẽ hoàng thượng còn dám cả lời mẹ mình sao <laughs> Vậy Đỗ Thượng Thư bị đổ tội chắc rồi Đại nhân Ngài thật là gian xảo đó mà Ừ Nói gì À à Ý thuộc hạ là ngài tính toán như thằng Chẳng khác gì gia cắt lượng tái thế Nhớ nhìn chằm chằm vào cho ta Xong việc lập tức báo cáo Chị Tấm, đi đâu đó? Cho tôi theo chơi Chị ra ngoài hồ. Theo chị làm gì? Trời nắng lắm. Em ở nhà coi nhà đi. Kiểu gì về không thấy ai lại mắng cho. Ra hồ hả? Được đó. Ra đó cho mát. Còn nhà thì kệ đi. Nó đâu có chân đâu mà sợ chạy mất. Em thiệt là Nhà đò thuyền ra quá xa rồi, chúng ta vào bờ thôi. Tiểu thư, cô thấy cảnh sắc ở đây thế nào? rất đẹp Nếu có thể, tôi muốn có cuộc sống vô ưu vô lo ở đây cả đời Vậy để tôi giúp cô ở lại đây mãi mãi ha à! Ở đây cách bờ rất xa Chẳng ai nghe thấy đâu Cứ chậm rãi mà vùng vẫy đi Ha ha Lo hái xe nhanh rồi về Mà cẩn thận kẻ té xuống nước như lần trước đó <laughs> Yên tâm Cứu mà Cứu Chị Cấm Con nghe thấy gì không Hả Nghe gì cơ Hình như có tiếng kêu cứu thì phải Em có nghe nhầm không Sao chị không nghe gì Thật mà Rõ ràng mới nghe xong Chẳng thấy gì cả Không lẽ Không lẽ gì Chị định nói cái gì Em nhớ hồi trước không Thời điểm vào tháng cô hồn đó Dì bảo không được lại gần ao hồ Dì ở dưới có Có Ma Con xin các ngài các ngài tha cho con Con còn nhỏ tuổi còn dại Con chưa có người yêu Con không nói điều Con chưa được 18 Cuộc đời con thê thảm Sống không biết ngày mai Thế nên xin các ngài Có bắt thì bắt chị Tám thôi Đừng bắt con Tha cho con Không con khổ lắm Đừng bắt con Bê em cám đi Chị không nhường em được hả? Chị nhường em nhiều rồi, vậy em phải nhường lại chị chứ <laughs> hả? Cứu mà, cứu Là người, chị Tám ơi, không phải ma Ơ, à, là một cô gái Mau kéo lên cảm ơn. <coughs> Cô ấy tỉnh rồi nè nhờ tôi biết hô hấp nhân tạo đó Giá mà người rơi xuống nước là anh mọc thì tốt biết mấy Trời, em nghĩ gì vậy cám đây là suýt chết đuối đó <laughs> Xà mãi quen Đây là đâu? Hai cô là ai? Tôi là Cám Còn kia là chị Tấm Nhà ở làng Sam Huyền Còn chị là ai? Sao lại rớt xuống hồ? May mà gặp tụi tôi Chứ không là xong đời rồi Cảm ơn hai cô Tôi là Nguyệt Như Con gái quan thượng thư Bị kẻ gian hãm hại đẩy xuống hồ Đúng là may mắn thật Gặp được hai cô giúp đỡ Trời, chị là con quan thượng thư con quan thượng thư Chức to như cây súng Ai mà gan to dám hại chị Thượng thư chỉ là chức quan nhị phẩm thôi Mà trong chốn quan trường Chức có to cỡ nào Nếu bị ghen ghét là sẽ bị hãm hại thôi à Phức tạp ha Tôi cứ nghĩ nhà quan thì sướng lắm Xem ra con nhà nông chưa chắc đã khổ <laughs> Vậy bây giờ chị định thế nào? Bây giờ ta phải lập tức về để báo cho cha ta biết mà đề phòng Nếu không ông ấy cũng bị hãm hại Đời đá Chị định đi về như vậy à Nếu kẻ xấu phát hiện chị chưa chết Rất có thể chúng sẽ âm mưu hại chị một lần nữa Cô nói đúng Bây giờ ta anh làm gì Chị phải trở về Nhưng với một bộ dạng khác Ăn mặc thế này sẽ bị nhận ra thôi Sao chị không đổi mà lại là em Quần áo chị cũ thế này Nếu để Nguyệt Như mặc rồi đi vào phủ thượng thương Người ta không nghi mới lạ Ở đây chỉ có quần áo của em là tương đối tốt thôi Nhưng đồ của chị ướt Khó chịu lắm Em chịu khó đi Nhà mình gần Tí về thấy là được mà Ta phải đi rồi Hôm nay gấp gáp Xin hẹn ngày khác Ta sẽ báo đáp ân cứu mạng của hai cô <laughs> Không có gì Cứu người gặp lúc nguy khốn là điều nên làm mà Chị đừng có khách khí Đúng là không khách khí thiệt ít ra cũng để lại ít bạc hậu tạ chứ lại còn để ân nhân mặc đồ ướt Ê, cảm đừng lò bầu nữa nhanh về thay đồ kẻ bị cảm